À, kính chào anh chị và các bạn, hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2019 Hôm nay Lâm đang đứng trước công trình của dự án VinCity Grand Park quận 9 à, Xin cập nhật à, tiến độ của dự án để anh chị được nắm à, Hiện tại thì 90% à, cơ sở hạ tầng của dự án đã được hoàn thiện à, Đường xá 90% đã được hoàn thiện à, Giải phóng mặt bằng 90% đã được hoàn thiện Và tất cả các à, phân lô về nhà phố biệt thự đã xong à, thì uh, các căn hộ khu The Line, khu resort đang được uh, tiến hành xây dựng. Mời anh chị tham quan một vòng dự án. Đây.